phía sau một cánh cửa thế như các em đi vào đó rồi đây follow và thả tim mấy đứa nhìn vào máy quay này tim tim tim tim tim tim tim tim tim tim Đây rồi, mới đưa yên đấy thôi ừ. đâu đã đến giờ ăn đâu đây là ờ, gọi là gõ để mang tính chất gọi là làm màu thôi không ăn á giờ ăn đâu giờ giờ vào thôi khổ tí nữa rồi ăn nhá tí nữa rồi ăn ok bây giờ mới đi chuẩn bị đồ ăn đây này nhá nào thích đây đây một đứa nằm đây mấy đứa ngồi đây này rồi đó rồi đấy là được anh ngồi bên cạnh ok tất cả chúng ta tập trung vào đây nào điểm danh tất cả chúng ta tập trung vào đây điểm danh đi ừ, thôi nó Lucy ngồi đấy được rồi để cho các em nó ngồi bên cạnh nhé chào happy nhé chào Mino thôi Lucy buồn cười nhỉ Lucy nằm ở đấy nó được được gì nữa cứ tranh chỗ mà các em để con để sang em nó biết chứ nhỉ Happy nhỉ à, Happy xinh đẹp quá con của Happy mấy đứa con của Happy xinh quá à chào Sita nhé rồi chào thằng mặt nạ nhé tôi mi rồi à, mi đừng có mặt nạ con cũng cổ mi ra bên ngoài đó mi vào đây là mi uh, chơi kéo với chúng nó đấy nhá mình nhá ừ, chào chào Sita nhé mi à buồn cười vào đây chơi với chúng nó thì phải hòa thuận chứ không thể nào mà mà mà mà mà, mà đòi ờ, một mình vào đấy được ừ, xào cá rồi xào cà rút nhé xào cà rút ừ. xào cá chi xào cà rốt rồi nhẹ nhàng thôi phải rất hết sức nhẹ nhàng chào chị ta con voi con voi rồi dạ, mấy đi chơi đi con đã chơi à con mi con mi ra ngoài đi mi mi ra ngoài đi một mình mi ra mi ra rồi trả lại chỗ cho mấy chúng ta chơi với nhau như con mi nó là người ngoài nó không phải là quân số ở trong phòng này không phải là cái quân số ừ, chính ở trong phòng này nhé phòng này là, là, là chỉ có chơi ở trong phòng này là chỉ có ở trong phòng chơi với nhau ờ, không thể nào thích chơi con gấu nè à? à, con khoai nè à? đấy còn là gì thì mới chơi cái đồ chơi bông mới được à làm thế nào nhỉ nếu sắp xếp chỗ làm thế nào nhỉ con Lucy mà làm thế này thì có mà làm một phát thì có mà hết chỗ luôn Đó. Tại lúc Lucy chơi với nhau này à, với Milo chơi với nhau à ba đứa này này bạn đã ba thằng ba thằng thanh niên đâu là ba thằng thanh niên đây này ta rút từ từ để quay các em tí Đấy, các em không nhiều chúng ta rút ừ. chào anh pha nhé đây là thằng bố chào anh pha nhé thằng con bắt nạt thằng bố à rồi lucy yến xoa cái mắt tí nữa hơi happy happy đang bầu happy phải đứng tránh ra một tí đi khi happy mà nhiều lắm vào đây về chúng nó đè ừ. happy đang bầu happy vào đây gì chào happy xinh đẹp happy xinh đẹp à thằng kia nó đang đấu mỏ như này xong là nó nó quằn quại ở trên ờ, quần áo này rồi thay đồ uhm. ừ. hay vào đây ngồi thì không biết làm thằng chơi đồ chơi thế nào tôi chơi này như thế này tất cả đứng yên nhá để em chỉnh này chỉnh đầu chơi này rồi rồi mình xem nào có nhìn thấy không đây nào đồ chơi đây nào ok lucy ra kia xích ra lucy xích ra kia cùng với chúng nó nào băng băng ok lại chơi tiếp lượt thứ hai nào nào chơi tiếp lượt thứ hai nào Lucy ơi Lucy đây nào ừ. Lucy không không thích chơi đồ chơi với nó à? à. Nó đang phóng chị Cái chị ở bên ngoài cho nên chúng nó đang phóng chị đấy Đó Dàn luôn Dàn luôn Lên ghế ngồi đi Lên ghế ngồi đi lên ghế ngồi ok xin chào xin chào các em ừ. ok Lucy sang bên này một sự Lucy ngồi đây Lucy ngồi đây thẳng lên trên đấy đi Hả? làm thế hả ôi sợ cái này những có đứa nào trèo lên trên này nữa thì trèo lên trèo hết lên ra không có nghiến lên mặt anh Rồi Lucy ngồi đấy Lucy đang ngồi trong lòng đấy còn gì nữa rồi thôi cái này là bế rồi gì 아, 자, 일단 룩 탐. 자, 룩 이건 합네. Lucy ờ, làm suốt, Lucy làm suốt đấy rồi cắt ngắn lưng của Lucy đây Lucy lưng dài thằng thanh niên này vừa anh ấy chạy đi đâu Lucy lên trên đấy Lucy ngồi đi Thôi quá

Ờ, chị Happy ngồi cùng với nhá ừ, hai chị đang ngồi đó ok được mấy đứa lên trên kia ngồi đây còn thanh niên này lên đây ngồi rồi ngồi đấy rồi đây mình gãi còn uh, ờ, hai chị em có thể thôi rồi chưa cái mấy rất hết nào để bán nào em đi sang bên cạnh đi anh chỉnh lại cái ờ, chỗ ghế ngồi đi cất cái này đi nào à, happy sang đây rồi làm đấy rồi Lucy xích cái này ok thôi cất cái này đi nhá chơi nữa con thả tim thả tim thả tim thả tim